Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Trên tay mình đây là một chai nước hoa có thiết kế rất là đẹp Đến từ nhà Mugler, đó chính là Aura Và nếu như bạn nào đang lăn tăn về chai nước hoa này Thì hãy xem hết video này và đừng quên like, share, subscribe và donate cho mình Nếu có thể theo đường link ở phía dưới phần mô tả nhé Chúng ta cùng nhau tìm hiểu em nó luôn và chai nước hoa này thì mình được tài trợ bởi một người anh rất là quen từ những ngày đầu làm YouTube đó là anh Anh Đức Và em nói hình như ở trên thị trường có giá tầm dưới 2 triệu đồng các bạn có thể mua được một chai tester và full thì chắc là tầm hơn 2 triệu một chút Đấy là nếu bạn nào quan tâm thì mình cho các bạn thông tin như vậy Đầu tiên chúng ta có một cái ngoại hình rất là đẹp Đây các bạn nhìn thấy Nó có thiết kế màu xanh và nó không hề có vòi À không hề có nắp nhá Nó có thẳng có vòi xịt đây luôn mà các bạn thể ấn như Chỗ này chỗ ấn Đó Các bạn thể xịt được mùi hương này ra rồi và đặc biệt là chai này thì các bạn không thể để đứng được mà các bạn phải để nằm ngang như này hoặc là nếu như bạn nào đầu tư một chút thì có thể mua kệ nhựa để như này thì nó sẽ trông đẹp hơn còn uh, em nó không đứng được thì đây cũng là một cái điểm trừ tại vì nếu mà bày thì đều nằm ngang này nó hơi đúng diện tích và nó trông cũng không đẹp cho lắm đó là về phần ngoại hình của em nó còn về mùi hương thì mình đánh giá đây là một cái mùi hương có thể nói rằng là sử dụng làm signature scent khá là ok ở trong cái phân khúc cùng tầm giá với em nó khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì bạn nhận thấy một cái nét xanh và một cái nét khá là mát và tươi và một chút ngọt đằng sau nữa thì tổng hòa cái mùi hương này ban đầu nó không phải là cái mùi hương kiểu có cái xu hướng làm kiểu thiên nhiên làm kiểu dễ chịu mà nó lại có xu hướng hơi kiểu nhân tạo một chút và nếu như dễ hình dung nhất thì các bạn sẽ liên tưởng đến những cái gọi là cái cái kẹo uh, cái kẹo bạc hà hoa quả ấy kiểu kiểu như vậy và nó có cái nét ngọt khá là dày và ngay khi mình xịt ra mình đoán là mùi hương này bám quả khá là tốt rồi và dry down thì cái nét uh, tươi và mát nó sẽ lắng dần xuống và các bạn thấy là chủ đạo là ngọt và lúc sau thì có một cái nét ngọt của vani và nó cứ như vậy từ đầu đến cuối và càng về sau trên da mình thì aura nó lại có một cái nét hơi giống với chai nước hoa của uh, à, Lancome đó là Lan, Lancome La Viet Belle một chai nước hoa mà rất là nổi tiếng nhưng mà ở đây thì nó có phần gọi là hiện đại hơn một chút một chút thôi và có phần tươi và nó không bị kiểu quá là già như là ở chai Lancome La Viet Belle kia về độ bám tỏa của em nó thì chai nước hoa này có thể nói rằng là nó tỏa hương khá là tốt khi mà tầm một cánh tay và về cái độ lưu hương ở trên da mình thì chanh hoa này được tầm 8 tiếng khá là ok tất nhiên là vẫn thua nếu mà xét về mùi so với uh, ờ, Lancome La Belle thì chanh hoa này độ lưu hương kém độ tỏa hương kém nhưng mà với một cái mùi hương ngọt của xu hướng mát như này thì mình nghĩ rằng là như vậy là khá là ok rồi Vậy thì em nó phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi như nào Thì mình nghĩ rằng là chai hoa này như mình nói nó có mở đầu khá là lạ nhưng mà về sau thì nó lại có xu hướng làm giống với những chai nước hoa gọi là phổ thông ở trên thị trường và mình vẫn nói rằng là mình đánh giá chai nước hoa này nó có một cái nét ờ, gọi là hơi đặc biệt, hơi khác lạ và để lại ấn tượng so với những chai nước hoa cùng phân khúc nên là với em này thì mình nghĩ là với những bạn nữ khoảng tầm từ 25 cho đến 30 tuổi kiểu sắp đến tuổi lấy chồng à kiểu sắp lấy chồng nhưng mà kiểu chưa định hướng được rõ ràng mình phải lấy ai cụ thể như thế nào nó vẫn kiểu là dù là thực tế rồi nhưng mà vẫn có một chút gì đó kiểu mơ mộng đấy nên là à, và cái vai ở đây thì nó cũng có phần hơi kiểu cổ điển một chút nên là mình nghĩ là bạn nào nữ nào kiểu vẫn đang thích một cái mùi nó cá tính nhưng mà nó không đi quá xa cái khuôn khổ của bạn thì đây là một cái mùi hương như vậy không đụng hàng nhưng mà cũng không quá là đặc biệt thì Aura sẽ đáp ứng được lựa chọn của bạn và mùi hương này thì khuyến khích các bạn nên sử dụng vào những ngày xuân và những ngày thu hoặc là những ngày hè đầu hè mát mẻ thôi mùa đông có lẽ mùa hương này nó sẽ có xu hướng là hơi lạnh còn mùa hè thì em nó sẽ hơi ngốt so với khí hậu ở miền Bắc nếu mà quá nóng 40 độ thì xịt em này nó sẽ bị ngọt hơi váng đầu một chút còn nếu mà mù ở trong Sài Gòn mà sáng nắng chiều mưa cứ cầm mát mát tầm dưới 25 độ thì mình nghĩ là Aura là một cái lựa chọn rất là tốt và em này cũng sử dụng cho dân văn phòng khá là ok Vậy thì với Aura của Mugler thì chúng ta có nên mua không? Thì đối với mình đây là một chai nước hoa có một cái mùi hương đặc biệt có thể sử dụng làm signature scent khá là ok và dành cho bạn nào kiểu tim kiểu hảo ngọt nhưng mà vẫn thích một cái mùi nó có man mát mở đầu và có thể nói rằng là nó ít đụng hàng và quan trọng nhất là có một cái thiết kế rất là đẹp để cho các bạn có thể bày và cũng có thể mang đi kiểu du lịch cầm chụp ảnh tự sướng sống ảo